Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với video của Duy Khải Gaming nha Duy Khải kính chúc anh em một tối xem live vậy em ơi Và hiện tại tối nay Khải làm video ở đây là Khải ép áo băng hàng đường môn nha anh em ơi Hiện tại à, phổ thì Khải đã chuẩn bị số phổ băng hàng y thuộc giáp rồi Và nói chung là nguyên liệu đầy đủ rồi Bây giờ chỉ việc là vào việc thôi nè Đó Khải bóp bóp cái này vô trong nè Chặt rương cái này, ok Khải lấy à, sinh lực hiệu 1 đấy Sinh lực hiệu 1 thì Khải đã chuẩn bị bên này được à, ba món ok đỡ mà đi ép sinh lực hiện một thì khải cũng đã chuẩn bị hiện tinh thì tinh các kiểu rồi đây lấy phúc duyên này nọ đấy đây phúc duyên nè hiện tinh nào hiện tinh một ok có bảy hơi thiếu hiện tinh rồi khải à, tí nữa khải đi ép thêm vài vài viên hiện tinh nữa trời ơi có vẻ hơi bị chặt chỗ Ủa có trong này Rồi lấy Phúc Duyên Lấy phòng 8 ok Rồi Và bình thường đứng cho nó khỏi ờ, đông dân anh em Khai sẽ rút phòng 8 nè anh em Phòng 8 nè Phòng 8 tăng sinh lực Ok Khai sẽ rút 4 dân đại 4 thiệu tinh Thiệu tinh 1 Tí nữa đi ép thêm ít thiệu tinh nữa nè Hết thiệu tinh nè lên một cho anh em ơi vô Ồ, từ từ mua mấy cái đá đã thiếu đá này thiếu đá này đồ này chặt chỗ thiếu đá này thiếu đá quá thiếu đá quá thiếu đá mới được đâu dữ ta đồ chặt quá nè mày chờ nhau ngàn năm gió sương đổi thay tình yêu mãi không thể phai lìa sát vai khắp nơi trong trần gian đúng anh à, đi mua tầm tạm mấy cục đá này để cho chống rương rương bớt anh em ơi à, nhiều đồ quá vì ba cái đồ trắng này nó chặt chỗ kinh hồn luôn nè ờ khải mới đổi cái đao 7 à, ngày anh em ơi khải mới mở cái đao khác này ờ khải mua chuyện bộ áo nó hoàn trần ơi nay mùi không online em ơi nay mùi uh, bận việc mùi đi công việc này mùi không online mùi mập không online chất lượng này rồi uh, à, rút bớt thời gian phục hồi mật ngân khốn rồi đó. rút ba cái áo rồi đi má ba cái áo này nó chặt chỗ quá nhìn không có chỗ chứa đồ ở tiệm mình làm cái nào chặt mình rút trước như nè chặt mình rút trước đi rồi vô sinh lực phẩm một này cho nó chọc chỗ này hỏi chặt chỗ này mình sẽ rút ờ, bốn uh, 4 tinh hai đại hai tiểu cây bốn đại bốn tiểu chứ bốn đại với lột bốn bốn tiểu tinh bốn đại với lột phần 8 như nè quan trọng của cái áo này đó là phần 8 nè tăng sinh lực đó rồi ok rồi tiếp tục đó là hai cái phần 7 phẩm 7 phục hồi rút bớt phần 7 phục hồi hồi chặt gương này. 7 phục hồi thì hai đại hai tiểu nè rồi một thủy tinh gái xem thì tân là nhiều nhất được cái cái canh đo tân là nhiều nhất này lục là ôi tử nhiều nhất rồi rút tử bớt này ok phẩm 7 này trang phục hồi này hiện hai, c một thủy tinh hai đại hai tiểu như này, rút hết một lần rồi đi đi ra luôn gió đẹp này mày, tâm này cứ lắc nhắc lắc nhắc cũng hơi mệt đúng không bảy ok rồi tiếp theo đó là rút phẩm 8 8 của cái dòng sinh lực này cho nó chặt chỗ đi có chặt chỗ mình quay lại ép tiếp lấy nè phục hồi nè một thủy tinh này, rồi vâng, lá đá này, ừ, chọc vào đây chống chân cho nó đẹp một một hai hai rồi Võ Tối nay là áo băng hàng nè mọi người, tối nay là áo băng hàng nha mọi người em ứng hàng đường môn cho ông anh nha coi thật chỗ này phục hồi phẩm 7 là được à phẩm 7 này đánh sinh lực này sinh lực rút hai tử hai đại bốn đại lấy này ta đang xem boss mà khải bận quá tranh thủ ép cho xong cái áo cho ông anh cái này mà không đi boss được lấy này lên một này lấy cái này phẩm 8 sinh lực nha nào sinh lực rồi hai phần tám này tiếp tục này và lấy thêm gì à, <clears throat> khó chặt chỗ này tiếp tục này lấy được nào lấy cho khó chặt chỗ này đánh dòng là gì đây phục hồi chó Từ lực hàng đầu rồi ta Lực hàng đầu đấy mình được hai mảnh rồi Đây Sinh lực này là tẩu Đây sinh lực này Tiếp tục sinh lực này Sinh lực phẩm 8 như này Chắc chắn là thiếu phúc duyên rồi Quỳnh thiếu hiền tinh này. xoáy giang sơ có lắm ban mà lập một bốn đại bốn kiểu bốn đại bốn hiệp tinh sinh lực hiếm mộ Đó. và bấm nặng thì đánh nhân ok anh em để cho anh em xem đao 8 ok đây đao đây anh em ơi đao này mới mở ra 7 ngày khá đẹp rồi phục hồi thì phải đi mua cái Tông Kiềm Mua tiếp đó là <laughs> Phù Dung Chu Sa ba Phù Dung ba Chu Sa bộ dung phòng thủ ẩn hai ba cục nè ba chỗ xa nè nỗ lực dòng cuối nè rồi trời hết vũ viên hết vũ viên rồi hết hiền tinh nhớ lộn nội lực ẩn cuối Phúc Duyên 12 6 6 12 18 18 cục còn cục 07 ờ cục 07 này tí hốt tí hốt để cho nó khỏi chặt rương nè à, nè lấy nè nỗ lực dòng cuối nè nỗ lực dòng cuối nè phẩm mấy này phẩm xấu ok phẩm xấu thì à, bốn uh, đại hai tiểu có thể là xấu đại hai tiểu đen thì rớt nè còn lên thì lên là phẩm xấu thôi đây không này rớt nè ok để cho uh, à, check xấu phú duy này nè mời phai rồi nỗ lực khá cao vẫn bị rớt anh em thôi ok pha rồi nước năm luôn ở đâu này thấy chưa ok lần này chơi chắc kèo anh em đó pha rồi test cho anh em xem đó anh em thôi bốn phút dừng đại nó sẽ rất khó mà lên được rồi giờ 6 phút viên nỗ lực 20 thôi à, <clears throat> tiền dạng hãy mua em ơi phẩm xấu này thấy chưa rồi tiếp tục ép cột phẩm xấu nữa ba cột phẩm xấu như này hơn là mình uh, có chữ một cái nỗ lực sẵn rồi tiền dạng Khải mua anh em có đâu ra mà kỳ tiền vạn Khải làm gì biết cây tiền dạng Khải làm gì biết cây tiền dạng đâu toàn đi mua không xấu đại hai tiểu với công thức xấu đại hai điều tiểu khả thấy auto lên đợt bốn là xịt ngay nhỏ trứng nhỏ vải nồi rồi xấu này xấu này còn ờ, nói tiếp nữa tiếp tục nội lực là nội lực đây đó nội lực khá nhiều nè <laughs> bốn đại ba tiểu thử à hay là hên thêm <laughs> bốn đại ba tiểu <laughs> khải biết tăng đất lách không không không biết atomy rồi khá là nhiều biết được máy Odin máy Odin bốn đại ba tiểu thử à ok sợ không đủ đồ anh em ơi trong tiết như vài bình hữu dương mệt lắm anh em ơi tại vì là nó chỉ tiết kiệm được à, vài chục điểm phút duyên thôi mà đỡ kiểu đó công thức mình là đi trải nghiệm nó khổ lắm hoặc ép ờ, xanh chín đi cho nó khỏe ai từ từ từ từ thiếu hiền tinh hai rồi để khai ép mới hiền tinh hai đã đợi chút nha khai ép mới hiền tinh hai nữa này mà tinh hai tinh một cũng được có hiền tinh là được một này hai này ba này cái đẹp mới thông tin này nha anh em ơi thiếu thông tin đó thằng <coughs> này ra hết một lần luôn nó nhanh khá là nhanh nè ok anh em ơi sau khi chuẩn bị xong hiền tinh này bắt đầu nè thì uh, à, rút cái uh, tiếp tục nỗ lực hiền ba 3 phẩm 6 Tìm đâu ra hình bóng giai nhân Bên người ừ. anh hồ Nỗ lực này 78 này Sao không đưa trở về sáng tắt Trong vũ quy nổi lên khiến ta đau lòng Anh em mang về dự hôn lễ Như ngày xưa nơi đây nguyện làm Tết xuyên Mười lăm năm có mấy chữ tình lấy này tìm em trong phòng bà gió sương hay trong giấc mơ ok xong xong phòng xấu này mình đến cái uh, thủ lý rồi thủ lý nha nè chẳng hạn đi mua mấy cái thủ lý rồi Vâng, thủ được lý thủ lấy này bằng mắt quá đây anh em đã bán thủ lấy mít giá cao quá này mà thằng giá quá thằng giá quá lấy ăn hai 250 vàng một cái vái vái cả non lên giá quá một hai ba ok sau ba cái bình thường giờ rút ai thủ lấy phẩm xấu ok thủ lấy thì hơi bị sợ xịn nè khải sẽ cho full phú nhân đại nữa mà không đỡ tiểu luôn sẽ là tám đại tám đại luôn nha anh em là tám đại tám đại luôn nha hai bốn sáu bảy gồm dương ba vô này dương này rồi tám đại hai bốn sáu tám lấy không lấy này không lấy là phẩm xấu nhưng mà nó tốn tiền mua này nên là hơi hơi bị sợ nên là Đấy. phân đại phân đại thường thường phẩm xấu thì chỉ cho xấu đại hai tiểu thôi nè nhưng mà tầm này sợ tiếc cái chỗ là mình đi mua phôi phôi này bán mất quá bán đến hai trăm rưỡi hơi cao Đấy. Go. đó phẩm xấu ok đã thành cầm phòng xấu rồi tiếp tục phẩm xếp tiếp theo đó là tám đại thì lấy thêm một đại tình ba mấy cái này sợ quá nhảy nhảy thành cái <clears throat> những thanh gắn quay lại nè hello chị mong bình yên nha hello bé thanh khải ơi dạ, được môn khải bán không có bán nha bé thanh ơi bé thanh nghe inbox thì ờ, khải ờ, inbox cho nha bé thanh ơi bé thanh inbox facebook hoặc là inbox ờ, trực tiếp fanpage đi hạt đường môn khải thì hiện tại bây giờ thì nói chung còn một số đồ kia môn phái thì chỉ có một cái vũ khí nổ một nè rồi xếp đăng bang xếp đăng bang tầm trung xếp đăng tầm trung với lại đồ thủ lý làm chậm đó nếu mà có ưng thì inbox đây rồi hãy tư vấn cũng như là inbox cho đường môn thì vẫn còn em mà đồ đường môn vẫn còn ạc thì anh em có thể sở hữu ạc 15x à, đó nói chung tùy theo giá cả thôi ạc 15x thì giá nó sẽ thấp không như ạc 16x này trung bình khả lên 16x này ạc này nó giá cao hơn ạc 15x thì giá nó rẻ thôi không một triệu mấy thôi là có một cái xác thôi mát sách vở này nọ này con ạc này thì có thể duy trì đến hơn 2 triệu rưỡi 3 triệu Đây tiếp tục là khai ép ờ, phòng thủ phòng xấu như này Nói chung cần thì inbox nha bé Thanh đây Cần inbox bé Thanh nha ok Nói chung là bé Thanh cứ inbox đi Cái vũ khí cũng như là đồ đạn này nọ thì Nếu mà muốn đồ xịn Thì nó sẽ tốn tiền nhiều hơn Và cũng như là account xịn Thì nó sẽ tốn tiền ờ, account hơn Đó Tùy theo Nói chung là inbox rồi tí nữa sau buổi live thì Khải sẽ tư vấn cho theo túi tiền mình mình xử lý thôi nếu mà đam mê đường môn thì cái nọ đó thì quá tuyệt vời nếu mà đam mê đường môn thì cái nọ đó đặng móc 158 ở ngồi mắt tóc 158 và sát thương 59 mắt ọt và kèm với mắt tóc 2 số 1 trong tống kim đó là gọi là đam mê thì cái cái nọ đó là quá chất này không gì để chơi rồi ok rồi ra ba mảnh rồi thành công rực rẹo thôi nè đó dọn rương lại một cái rồi chúng ta tính tiếp đó. Ờ. Sau khi khai ra được ba mảnh thì giờ khai đi mua số Số thôi anh em Đó. Ờ. Giúp ép kiểu này nó khá là nhanh Tí nữa cũng ra ba mảnh rồi tiếp tục ra số tiếp Tại vì lúc này nó hơi bị chặt rừng như lại thiếu phút, thiếu hiện tinh Nên hơi ờ, chậm chạm tí thôi nhưng mà 1, 2, 3 4, 5, 6 Đó. Đầu ra số thôi app bán hàng anh em nếu anh em xem like khá nhiều anh em cũng biết cái phổ app bán hàng này lúc trước khả hay đọc được khả làm uh, cái rác hồn kia muốn phá được khả xoay á đường phố này vô này một này đây là cái rác đây ờ, thiếu cái áo này ok ok được khả tí được khả ép tiếp cái áo phục hồi thiếu phục hồi của áo này Và sao tí được khả ép tiếp rồi bắn này hơi mạnh ờ thiếu một tránh của phục hồi không sao đó, đó là lên luôn là hai mảnh này là tính xong tiếp tục mảnh số 2 số 2 rồi đã phục hồi ok phục hồi này bán 300 vạn hơi canh mà sao phục hồi thì làm uh, ờ, đại hai tiểu phục hồi ờ tiếp tục nè đã ngày mai bây em em cho anh coi anh ép xem ngủ sớm mai lòng sớm anh Ok, giờ ép cũng nhanh rồi nè, 10 15 phút nữa xong rồi. Giờ có lấy cái dòng phục hồi đó? Phục hồi. Phục hồi phẩm 7. Hai đài hơi thiếu một thủy tinh. Ôi trời thiếu một một à. vì nhanh hàng huyết về xanh vai quyết chí ừ. Phục hồi, phục là được Ok, rồi, nhà mạnh số 3 Nhanh gọn thôi, có gì đâu đúng không nè Rồi, còn mạnh năm xấu nữa một kim được 2k vạn nha Nguyễn Hưng ơi một kim được 2k vạn nha Nam rồi xong đó là chúng ta sẽ lấy ra tiếp tục ba mảnh tiếp theo đó chúng là ba mảnh ba mảnh nè mảnh tiếp theo này này khai sẽ đỡ ngược lại cho nên đỡ xem hơn là mảnh tiếp theo <clears throat> tiên là hút sinh lực sinh lực phẩm 1 phẩm 8 nhé sinh lực phẩm 8 nhé. sinh lực phẩm 8 hai ba cục sinh lực phẩm 8 đúng không à, chúng ta thì hút uh, ờ, sợ rớt quá nhưng mà không sao Cứ rút đi biết đâu thì tin không ta à đâu đâu đâu dư sức thì tin tinh dư cái tinh dư hiện này nó hơi thiếu hiện một hiện một này nó đúng không bỏ vô bên trong đi thật rừng quá mua ba cục hiện một đã anh em nào cần cái gì thì cứ inbox Khả nha anh em ơi Khả tư vấn cho anh em nếu được thì anh em vào trải nghiệm chơi nha anh em nếu sẽ đạt được môn thì cái nọ đó là quá pin rồi kèm theo full set đồ tím full nữa là ok rồi lực hiện một như này phòng 8 bốn thị tinh bốn diệt mê quá không thể nhận chơi à. ok trương quang bóp ơi nói chung thì anh em ờ, đa số trên kênh khải đa số tầm này anh em 8x 9x đó đa số công việc này nó hết rồi mỗi người một công việc rồi đỡ mà khó anh em trải nghiệm lại nhưng mà anh em xem like khải thì anh em sẽ có được trải nghiệm thôi nè. anh em cứ cố gắng rảnh rỗi lên like của khải di khải gaming để anh em cùng xem khải cùng trải nghiệm và vui xem phiên bản đầu tiếp nha ép sinh tên anh khải hello ông nhi nha ông nhí nha hiện tại khả năng ép áo bán hàng cho ông anh nha không phải ép sinh tinh nha ép cái áo bán hàng cho ông anh ừ áo bán hàng mát là 60 đúng rồi áo bán hàng mát là 60 á 60 một hồi á 40 <laughs> minh là <laughs> áo bán hàng có nhíp hồn nữa này mà skin nhíp hồn nữa không biết là được mấy skin nhíp hồn thì chưa biết được thì chúng ta cứ chờ đợi hóng thôi nè này khai sẽ rút hết một lần rồi ép cho anh em xem đơn giản hơn phổ này nào mình đợi dành sẵn hết rồi này mấy cái này lên trăm trăm là ok đỡ phải tốn kém này. xịt là tốn kém này. ôi ok phòng 8 đấy gì game rồi rút cục nữa phòng 8 nữa đó anh em thấy không khải sẽ dàn cho anh em rõ là ừ cần những món gì món gì đó dàn cho anh em rõ vậy đến uh, bố viên bố thị tinh nữa ui này hết thị tinh uh, lam và lục rồi đây chơi bốn tử à này hút bốn tử rồi này hút bốn tử rồi này mà nó cuối hút bốn tử rồi nó cuối hút dùng sinh lực này nói chung năm bảy là đạt rồi năm bảy là đẹp rồi bốn bảy năm mươi năm bảy sáu mươi chúc anh em lên google á tại vì khả không nhớ lắm à, lần này đọc bốn tử rồi có nhân thừa hàng thừa hàng nữa này ôi ba nhân thừa hàng luôn bốn nhân thừa hàng luôn ok <clears throat> ok phần 8 rồi rồi tiếp tục đó là dòng phòng thủ lý bây giờ khả sẽ đi mua thêm ba phố ông thủ lý nữa ông thủ lý phẩm phẩm bảy gì mà mấy phẩm bảy nè ấy thời gian phục hồi chứ thời gian phục hồi ông bảy phẩm bảy thời gian phục hồi trời thời gian phục hồi này bán cũng được trăm vạn một cái hơi mắc luôn mắc còn hơn một thủ lý nữa <laughs> nhưng mà mình cần mình mua thì mắc quá mắc quá chứ trời ơi ba trăm vạn một cái thốn tận rốn hơn cả ông thủ lấy 50 vạn quá chi là mất quá mất rồi phẩm 7 áo phục hồi phẩm 7 rồi thì hiện tại hiện hai khai đi lấy hiện hai đã hiện hai đúng không bón rương đỡ chọc rương cái nè các cô bán nâng bạn cùng chơi đúng rồi <laughs> có người cày chứ hôm trước hãy ờ, ép nhiều quá đâm ra lên giá nữa trước ép nhiều quá đâm ra lên giá các cổ luôn chứ quá các cổ luôn 50 vạn đã thấy cao rồi trăm vạn là thấy cao rồi bán nhưng mà mình cần thôi không vấn đề gì vậy <clears throat> ok đã có một phần bảy đó anh em ha thầy sẽ rút lần lần lần cho anh em vợ xem Hiện tinh hai đại thì cũng như cũ rồi Phục hồi phẩm 7 Let go đừng có xịt tốn tiền nên mà Khải đại gia có gì đơ là hết nè lo gì ạ à? Đâu cái này à, ép dùm ông anh thôi Đại gia gì nè 7 nè ok Tốn nhiều ông anh đưa lại mà Chứ tầm này mua không có cũng vậy Mua không có thì uh, chờ đợi khổ lắm nè rau mua rồi này nó hơi đuối đại gia cái quần của đại gia <laughs> rồi phần bảy một cái nữa rồi còn lại là phẩm xấu rồi ok phẩm xấu đỡ tốn nhiều tinh rồi ok rồi bây giờ chúng ta sẽ đến uh, nỗ lực dòng cuối nỗ lực dòng cuối và phần thủ lấy phẩm xấu nữa ok Để đến phần thủ lấy này thủ lấy sẽ tốn thêm ít phút viên nữa rồi phần thủ lý thì uh, ba cái thì tốn khoảng tầm 750 ờ, vạn nữa rồi xong tương dương giờ đi mua phòng thủ lấy uh, ẩn 2 250 vạn này thấy chưa em thấy chưa chưa hôm nay phòng thủ lấy một lên giá luôn này đó một hai ba đó rồi bạn thống lấy à qua là mấy cái cái ép đã ép mà ra một hồi 40 thì lại tiếp tục có video ra áo nữa đúng rồi nếu ra một hồi 40 chắc ông anh sẽ ép tiếp một áo khác nữa <laughs> hiểu ý quá hiểu ý quá đủ cho ta ừ. thiếu một cục nỗ lực à ở à đây ok rồi anh em đang xem đừng quên cho một like đăng ký ủng hộ chơi nha em ơi áo này thì à, cũng gần sắp sắp thành phẩm rồi nè anh em cho một like ủng hộ chơi nha sắp thành phẩm rồi hai bốn sáu hai bốn ok là cái này vào trong nè trong này thì hai viên thủy tinh dư bỏ vào trong nè cái phần thủ lý này cũng sợ xịt anh em à nên là hai phải ờ, bỏ tám phút dương đại tám phút dương đại mm thế thì tuần ba lần này ép đồ mấy ông nội ông tăng giá cơ quá nên là vật phẩm đồ nó cũng cao tăng theo luôn nè những cái món ờ, phổ hồi xưa những trăm rưỡi hai trăm vạn này tăng lên ba trăm cái áo phục hồi phần thôn lấy tăng hai trăm rưỡi đấy thì ép dùng ông anh anh em ơi không xấu nữa ok ông anh cũng ờ, đưa tiền ép dùm á rồi câu tiếp theo nàng vẫn ở nơi hẹn thề cùng nguyên lão vẫn nguyện cầu cầu cho đôi quyên ương tìm thấy nhau còn ba mảnh nữa thôi vừa rồi khả ra ba mảnh một hai ba rồi và ba mảnh cuối nữa là ra áo là ok rồi không biết áo như thế nào thôi ok phẩm xấu thành công tiếp tục cái tiếp theo Trời hết gần 150 bình phóng không biết đâu này Thấy ghê chưa Cái đao à Cái đao đao cũ của Khải nè Đao cũ Khải Khải mới mua cái đao này 7 ngày á Đao này thì mở ra khá đẹp Đó bằng sắt đặt móc quá đẹp luôn Sát thương cũng cao Chống phái cũng cao Nhưng mà đem một cái là không đặt móc Không đặt móc tốc độ Chỉ có 152 tốc thôi Không đạt được ít nhất phải 39 ờ, là tuyệt vời nên 393 muốn gọi là tuyệt vời Hello Tú mở nha, hiện tại khả năng chơi mấy trụ S6 Đại Sơn Hà, trang chủ võ công trường kỳ chậm nét, bước liền không gió như năm ơi. Nói thật, Khải ép biết bao nhiêu người rồi mà Rời bỏ Khải đi, chẳng thân trách gì, thấy quán đại thiệt, <laughs> đúng rồi thôi còn Ok, giờ đến ờ, nỗ lực dòng cuối nha nè Nỗ lực dòng cuối thì sẽ ờ, số dương đại và số dương đại và hai tiểu ok lấy cái phôi nội lực này lực dùng cuối này. nói chung mà mỗi người một cách chơi mà đi thì mình chịu thôi biết sao vậy Không biết cách này. không biết cách gì đó ở lại nữa à thì lấy vài bình tiểu nữa 40 triệu nữa xong đó bây giờ chúng ta cùng ra cái phôi nỗ lực dòng cuối nữa là xong cái áo nha nè ok chưa trong vòng 30 phút thấy gần xong chưa 1 2 3 4 5 2 1 2 rồi coi video từng coi khúc cuối ạ à. rồi coi hết từ đầu cuối nó hấp dẫn nè nó có cái sự hấp dẫn ép đồ chứ anh em coi cuối anh em tua đến phút cuối thì nó đâu còn sự hấp dẫn của ép đồ được mình phải có những giai đoạn xịt đồ lên đồ nó mới hấp dẫn nữa xấu <laughs> ok đã ra được mảnh xấu đầu tiên đó ra mấy cái này nữa xong nãy xịt uh, một cái một phẩm năm nè cái phẩm năm lúc đó bỏ cái bốn đại hai tiểu rồi xịt phẩm năm tính ra bảy tám không xịt là ok à, ép ra 40 một một nào ok phẩm xấu à, dễ thành cái quay lại ép phẩm xấu tiếp nha nè Rồi. Let's go, để go, để go baby. Cái cuối cùng, cái này thành công nữa là ra cái áo luôn nha anh em áo bên hàng ép dùm ông anh Lý Tầm Quang ông anh đó là ông anh Lý Tầm Quang nè ông uh, hôm trước mua xếp bên hàng rồi mà điều cái áo hơi cùi quá cái áo cái 42 một cấp thôi hơi cùi đây là phải ép cái áo mới rồi let's go ok rất là thành công giờ đi uh, ra ba mảnh rồi xong rồi hết 128 bình uh, Phú Duyên quá gần gốm rồi ra mạnh số này mà 4 đó anh em thấy ra đều không đẹp không rồi số 4 tài khoản cũ nhỏ tài khoản này hơn nữa nghiện quá mà không để thời gian chơi hello anh em mới vô nha ok nói chung là cứ ở lại xem được rồi anh em ơi hiền tinh đè hết phẩm chất đá này ủa cái gì vậy sao vừa rồi nó bị thiếu gì à thiếu hiền tinh nè à. rồi thiếu hiền tinh nè à. rồi cái bao thiếu hiền tinh cái gì thấy thiếu thiếu thiếu thiếu rồi. 300 anh em đang xem cho một like anh em ơi, một like anh em ơi, gần 200 like rồi anh em. Ai à, chưa like cho Khải một like anh em ơi. Rồi tiếp tục mạnh số 5 sắp ra được cái áo rồi anh em ơi sắp ra được áo bên hàng rồi bữa dòng anh anh cũng bảo ép cho anh đi mà mua phổ không có nè bán giá cao quá nên là phải ra mua hàng ngày luôn nè đây mới đủ được sáu mảnh nè rồi mảnh cuối cùng mảnh cuối cùng dạ yeah đó sau khi ép xong cảm giác rương trống chạy thoải mái gờ gốm luôn nè <laughs> ép xong trống chạy thoải mái gờ gốm luôn ép ồ hay mắt lắm mà ép cho mình toàn minh thôi em đậu cây dạy muốn nói rồi ok chúng ta đã thành phẩm và giờ chúng ta đi qua Lâm An ghép hàng ghép hàng ghép hàng thôi anh em ơi ghép hàng ghép hàng ok và đây là khoảng khắc được rất anh em nhiều anh em chờ đợi và bây giờ chúng ta cùng đi di chuyển về khu vực Lam An thần bí thợ rang đỡ lên đồ anh em à lên lên cái à, áo bán hàng ngày hôm nay anh em đang xem đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi hello hải việt nghiện hello cường và Lu nha hello tài võ mới vô ngọc diễm nghỉ rồi tài giỏi, ngọc diễm à, ép không lần cái ra lần trắng muốn nghỉ bán ghe bán ạ. mà rồi trước khi ép thì à, cái người mấy ngay đó đó cánh cánh không mài mình cũng yên ấy ok vô nha anh em một này hai này ba này bốn này năm này đó ok chưa ok chưa anh em đang chờ đợi thử mắt rồi phải không nha anh em ơi nói chung cái áo này á đỡ mà nói thì phục hồi là 60 là mát 40 là min rồi skin 9x là một là min ba là mát anh em đó quan trọng đó là phục hồi với lại um, quan trọng là dòng phục hồi với lại dòng uh, uh, skin 9x đó quan trọng là hai cái đó rồi ra này vô này vô này đó đó đó anh em đó không lên ok không biết bao nhiêu anh mời không biết bao nhiêu anh mời anh em cùng dự đoán thử ra bao nhiêu anh em cho vui anh em anh em cùng dự đoán ra bao nhiêu anh em năm bảy ba cấp trời ơi năm bảy ba cấp tuyệt vời ông trời luôn lên lên lên lên lên lên lên ừ như 50 hả 50 đúng rồi 50 mát sorry nè 50 là mát 60 là không phải 60 là đồ đồ thiên tứ thôi rồi khui khui khui khui khui khui khui khui khui được coi từ bao nhiêu mát cho anh em xem Ôi Đạt móc bông bảy mà có hai cấp thôi Cũng được anh em ạ Quá đẹp quá đẹp quá đẹp Đu cái này mà 4, 483 cấp là tuyệt vời rồi Ok anh em ơi Nói chung tầm này gọi là đạt móc phục hồi rồi Và chỉ nít được hai cấp Đồ thiếu một cấp nữa anh em ơi Quá nhỏ Thiếu một cấp nữa đẹp rồi Ok rồi Khải inbox ảnh Khải đưa cho ảnh luôn anh em ơi quá đẹp nói chung là đạt móc rồi nói chung là mong sao là đặt móc 47 là được rồi em ơi tại vì uh, min là 40 Max là 50 Đúng rồi 47 là đặt móc rồi Đặt móc của phục hồi rồi anh em ơi Rồi cái nhíp, nhíp hồn là một cấp là min và ba cấp là Max Hôm này là áo chung Quá đẹp rồi Hôm này quá đẹp rồi Đã khải với em ông thử có online kiểu ông vô ông lấy luôn em ơi Biết ảnh có online không Lý Tầm Quang có online không Lý Tầm Quang online không Lý Tầm Quang Anh online không đâu rồi alo anh rồi anh không online nữa inbox anh lấy trong áo này đẹp rồi em ơi trời cái này ba cấp nó quá đẹp luôn em ơi ba cấp quá đẹp luôn chớ là cái này mà dưới 47 là coi như là vứt shop luôn em dưới 47 chắc chắn ép lại nữa tại vì anh là một người cũng hờ là người chiều chơi nè anh em nghĩ đi sắm một set bên hàng biết là hơi người chiều chơi rồi đó nhưng mà ra bốn dưới 47 chắc là chắc là phải ép lại thôi là 47 quá đẹp rồi alo alo cô nhận áo nè anh ơi đó, ép giùm cho ông thôi nè lấy cái content cho anh em xem đó ok chưa cái này là đẹp rồi đang uh, ờ, nhắn tin gọi điện mà biết mấy biết mấy mấy không <laughs> trong áo này được rồi quá đẹp rồi anh em ơi đặt mắc 47 nè tại vì 50 á 50 nó cũng bằng mắc 47 thôi nha mọi người 50 thì cũng chỉ bằng mất 47 thôi nha không hơn nha năm nên là 47 này 48 này đạt móc đẹp rồi phòng thủ được 30 là mát phòng thủ tầm này cũng tầm trung rồi 27 cũng tầm trung rồi chơi tim tuyển một cấp không nói xuống ngựa có phải hơn không khải ạ <coughs> ừ, đẹp đẹp đẹp đẹp ok anh em rồi à, anh em nào này hỏi hạt à, đường môn khải á cũng như là hỏi à, hỏi cái cái nỏ đường môn á với lại đồ thủ này nọ thì uh, inbox facebook khải anh em ơi tí nữa khải sẽ tư vấn như là được thì khải gã cho anh em những đồ còn lại khải gã cho đó quá đẹp đôi giày của ảnh thì khá đẹp đôi giày tóc 5x ờ, ba cấp nhíp hồn này mà nói chung là con đường môn này nhíp hồn quá đẹp đồ của ảnh quá đẹp luôn trong đồ nhíp hồn này full đồ này ảnh là một người sở hữu một cây ờ, một cây nhíp hồn cũng chung là ok không không được đạt 201 nhưng mà đạt 158 tống kim thì cũng được 261 chung là cũng đậm bóc tống kim quá đẹp trời ơi 29 nữa à cái này 29 <laughs> hai ba mươi ba <laughs> này thời gian đây mà ok bé thanh ơi ok em ơi ok em ơi inbox trực tiếp vào fanpage cũng được nha em anh em đang xem thì à, có sao vào đây ủng hộ khải nha anh em ơi ờ, à, hơn 50 anh em đang xem trên fanpage đó có sao vào đây ủng hộ khải nha anh em ơi và đừng quên anh em nào rảnh rỗi thì nếu có chơi trên kênh youtube thì có thể kích vào link bên dưới qua kênh youtube ủng hộ Khải một đăng ký kênh nha anh em ơi tại vì Khải like trên kênh youtube là chủ đạo nha mọi người hiện tại trên kênh youtube gần 400 anh em đang xem á thì anh em đang xem cho Khải một like chơi nha lần sau nhé về xuống người tâm linh ok ok ok ok tầng mập ơi rồi anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho như là ủng hộ những cái content Khải ép đồ này nha anh em ơi cảm ơn em rất nhiều nha đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha mọi người ok tùng đồng thanh em ơi